và phía trước là mặt tiền đường sỏi đỏ thì à, cái miếng đất này có diện tích là 61 nhân với lại à, gần 40 mét có 100 mét thổ cư nha quý vị sổ sách giấy tờ đầy đủ luôn đây là cái phần đuôi đất nè đi về cái phần đuôi đất đây đuôi đất thì à, tới cái cột điện phía trước nha cái à, phần bên này thì đã xây hàng rào rồi đó, ranh giới rõ ràng đó cái phần cột điện đó là cái à, đuôi đất của chúng ta thì à, vị trí của cái miếng đất là cách đường DH514 là khoảng 800 mét nha quý vị cách ủy ban dân xã Phước Hòa rồi trường học chợ khoảng tầm hơn hai cây số một tí xíu Khu vực này thì ờ, dân cư ở khá đông nha. Bây giờ ờ, em sẽ đi ra phía trước của cái ờ, miếng đất cho quý vị xem. Điện trước mặt. Đây là cái mặt tiền 61 mét nha. Đó, đường sỏi đỏ. Mặt tiền đường sỏi đỏ lớn. bây giờ em sẽ đi vào à, cái à, căn nhà cho quý vị xem thì à, cái căn nhà này đã lâu không sử dụng nên nó cũng xuống cấp một căn nhà khá kiên cố đó, và phía bên này là đất trống nha quý vị đó cái mặt phía bên trước phía trước mặt chúng ta là có cái đường điện đó đó là cái uh, một mặt tiền cũng đường sỏi đỏ luôn khu vực này thì à, dân cư ở cũng khá đông nha quý vị à, quý vị và các bạn khi xem cũng à, rất mong à, quý vị xem thật kỹ xem hết video để chúng ta nắm rõ hơn về cái miếng đất và nếu mà quý vị cảm thấy à, hay hữu ích hữu ích thì quý vị có thể like chia sẻ để cho quý vị nào chúng ta có nhu cầu á, thì à, có thể à, biết được cái à, miếng đất này ha ừ. nhà Trần La Phong cái phía ngoài này nó đã có một số không sử dụng nên nó đã rớt xuống cấp là cỏ mọc khá nhiều để báo cho quý vị giá của cái miếng đất này là 60 triệu một mét ngang nha quý vị thì à, quý vị nào mà có nhu cầu á, mua thì à, sẽ đo đo đạt cái à, diện tích thực tế để tính tiền quý vị nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 để biết thêm chi tiết thì cũng thông báo cho quý vị à, quý vị nào mà có nhu cầu mà bán đất chính chủ thì à, liên hệ vào số điện thoại cũng như là số Zalo em để ở phần mô tả để à, em sẽ hỗ trợ quay video bán đất cho quý vị. Cái uh, cái phía bên hông đây Đó. bên hông đất chúng ta còn khoảng trống Đó. quý vị nhìn cái bức tường thì à, cũng thấy là cái căn nhà này lâu lắm rồi cũng không sử dụng căn nhà khá lớn nha Đó. cỏ bám tường luôn thì uh, nhân đây em cũng xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn uh, đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh trong suốt cái thời gian qua Ờ, cũng mong rằng ờ, quý vị và các bạn ờ, sẽ tiếp tục ủng hộ kênh trong thời gian tới cái phía trước này mặt đất của chúng ta đã có hai mặt tiền có đường điện đi qua nha đây có cái cây sake này hai cây sake thì à, vị trí của miếng đất của chúng ta thì à, cách à, thành phố Hồ Chí Minh là khoảng tầm 60 km nha quý vị. Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. À, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.